Sở dĩ chư Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là nhờ trong quá trình tu Bồ Tát Đạo, quý Ngài giữ gìn giới luật, thực hành nhẫn nhục, ba la mật, làm lợi ích an lạc cho chúng sanh, nên được đầy đủ phước tướng trang nghiêm như thế. Chúng ta cũng thấy, người nào tu hạnh, nhẫn thì nhan sắc diệu hòa, thân tướng đoan trang, oai nghi tề chỉnh như thế, đủ chứng minh nhẫn nhục hiện tại và tương lai hưởng được sự an lạc tốt đẹp. Thế mà người đời cho nhẫn nhục là yếu hèn. Họ quan niệm như thế thật sai lầm. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói Người có trí huệ thấy được sự tai hại của sân hận Nên thực hành nhẫn nhục luôn luôn phòng hộ Chẳng cho nó xâm nhập vào tâm Nhẫn như thế được gọi là người có sức mạnh lớn Sức mạnh của người tu không phải như lực sĩ dùng sức mạnh để đánh thắng đối phương Như thế rất tầm thường, nhiều người làm được Cuộc chiến thắng đó có biết bao nhiêu người đau khổ, oán thù Mà sức mạnh của người tu là phải có sự nhẫn nhục chịu đựng được những cảnh trái ý nghịch lòng Dù bị chửi mắng, đánh đập, giết hại nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh an nhiên với tấm lòng bao dung dị tha khiến cho đối phương an lạc xua tan đi nỗi hận thù xoa dịu nỗi khổ đau đang xung đột hàng ngày nêu gương lành cho nhân loại bậc trí huệ nhập đạo thường vui vẻ nhận lãnh sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lồ khen chê thương ghét mặt người từ bi hỷ xả nơi nơi rải đều mưa trời nào nệ rong rêu tâm từ vô lượng rải đều chúng sanh thiện pháp kinh pháp cú nói chiến trường quyết liệt hơn thua thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài thắng mình mới đáng gọi hay chiến công oanh liệt ấy ai dám bì người thế gian nhẫn khác người tu vì sức yếu thế cô phải nhịn nhưng trong lòng rất căm hận chờ cơ hội báo oán hay là chuyện quan ức chưa biện bạch được bởi tiền bạc che lấp sự bất công vì danh dự tông môn gia đình phải nhịn cho yên thân nhưng lúc nào cũng thấy cái nhục trước mắt nên hết sức khổ đau như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn của nhà Phật, nên quan trái oán thù cứ mãi chất chồng. Kinh Pháp Cú Phật dạy Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi Không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi Với hận, diệt hận thù Đời này không thể được Không hận diệt hận thù Là định luật ngàn thu Muốn hóa giải quan trái hận thù Phật dạy Phải thường khởi lòng từ Tha thứ hoàn toàn Đối với những ai đã từng làm mình đau khổ Và không nên thấy lỗi người Hằng nhận lỗi mình Thấu suốt nhân quả Ăn năn sám hối Lo tu sửa Xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp mau thành phật quả kẻ thù càng muốn ta hư thắng thù ta cố nên người đức cao ngàn xưa cho đến ngàn sau tình thương ngăn được máu đào mà thôi ta đã được an tịnh không có oán và hờn giữa những người oán hờn ta sống không oán hờn kinh pháp cú bởi không nghe lời phật dạy nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm Mà phiền não vẫn còn Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối Người như thế Phật cho là yếu kém Không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát Nên Ngài nói Trì trai khổ hạnh Không thể bị kịp người tu hạnh nhẫn Các con phải ghi nhớ Không nên làm nặng lòng ai hết chứ coi họ tốt hay xấu mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa và bền chịu các sự nhẫn nhục siêng học kinh nghe pháp giữ gìn giới luật của bậc thánh như thế người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn mau tiến tới niết bàn kệ rằng người con phật phải gìn hạnh nhẫn chớ chứa hờn chớ giữ ích chi phận tu trì tai gác mặt lì chịu cay đắng tu hành mới giỏi hay là người tu giả dại giả câm giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao mấy lời phân tỏ âm hao ráng tu đem được phật vào trong tâm thở phật còn tại thế ngài khuyên la hầu la muốn thành tựu hạnh nhẫn phải quán thân mình như đất dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và hạt nhổ đàm nhớ xuống đất thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét, tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn cổ phát sinh con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con Và chiếm cứ lòng con Con hãy học theo hành của nước Dù người ta có giặt những thứ thơm to Hoặc dơ bẩn trong nước Nước cũng không vì thế Mà cảm thấy vui vẻ Tham đắm hoặc tủi nhục Buồn khổ chán chường Nước bao la, lưu chuyển Có năng lực hóa giải và gạn lọc Con lại nên học hành của lửa Lửa đốt cháy mọi thứ kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục giận hờn. Con lại nên học hành của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La! Con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm chơi đi sự khổ đau nơi người khác Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và dướng mắt. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài, mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác la hầu la từ bi hỷ và xã là bốn tâm rộng lớn không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng đó gọi là tứ vô lượng tâm tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh la hầu la con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết đó là phương pháp thoát ly tham dục sân nhuế dĩ có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh trong khi đó phải tự nhiếp tâm đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng chứ thốt ra lời ác còn phải khéo quán sát tu tập như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn nhục là phương pháp nhiệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung nhẫn nhục như bùn đất dù sạch dơ đổ lên đại địa cam thọ hết không tỏ chút giận hờn để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục phật nói tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là sàng đề tu khổ hạnh ở núi rừng một hôm vua ca lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần vào rừng săn bắn đến trưa vua cho bài tiệc ăn uống đàn ca múa hát vui chơi tiệc xong vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây khi thức dậy không thấy quan quân tỳ nữ liền hỏi cận thần mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe thuyết pháp sằng đề tiên nhân nói muôn loài đều tham sống sợ chết hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù chém giết sống đời vị tha bác ái Và như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí Tất cả đều ước mong sao Được nhà vua cho về sống đời cư sĩ Cơm rau đạm bạc tu hành Khi đó vua ca lợi đến nơi nhìn thấy Ai nấy đều kính cẩn nghe thiên nhân giảng đạo Lòng đố kỳ dân trào Liền xuống ngựa Bước tới chỉ thẳng vào mặt thiên nhân chửi mắng, quyển dục đủ điều Nhưng Ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời Này kẻ ương nhạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế? Tôi ngồi ở đây tu hành nhẫn dục Hành nhẫn dục là thế nào? Hành nhẫn là khởi tâm đại bi, khiêm nhường Ôn hòa với tất cả mọi người Từ bỏ những hành vi kiêu căng, tự đắc Thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh Vua ca lợi nghe qua Tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình Nên quát Thôi hãy im đi Nghe ta hỏi Tại sao ngươi bị chửi mắng Mà vẫn lặng thinh là thế nào Thưa ngài Nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng Mình phải cảm ơn để lo tu sửa Còn như họ chửi nhầm lẫn Xem đó là lời nhắc nhở Hay tiếng gian Gió thổi ngoài tai Câu trả lời đó thật là quý báu khiến cho ai nấy đều thán phục ca lợi dương cảm thấy tự ái dồn dập liền rút kiếm ra bảo đây là lời nói dối trá vô lễ rồi mạnh tay du gươm cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân ôi những dòng máu đỏ tuôn rơi ướt đẫm cả hai má nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa thế thế ca lợi dung gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân rồi nói Thử coi ngươi còn nhẫn nổi không Máu chảy ướt cả chỗ ngồi Nhưng không một lời oán trách trên than Vua lặng thinh suy nghĩ Người này không phải tầm thường Nên gượng tất tiếng hỏi Hỡi tiên nhân Tại sao ngươi bị ta hành hạ Mà gương mặt không hiện ra sắc giận Và nói lời nào Này đại dương Nếu tôi có lỗi Bị người hành hạ Tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lộ Và cung kính đối với người ấy Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái Xúc phạm Khi đó tôi nghĩ Ngày nay mình vô tội Nhưng biết đâu trong quá khứ Đã từng làm người ta khổ đau Hơn nữa Thân này là vô thường Do các duyên giả hợp Có gì đáng để luyến tiếc Hay lắm Nghĩ được như thế hết sức là cao thượng Nhưng làm sao cho ta tin rằng Ngươi thật tình không oán hận không cần nói Đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh Thiếu nhận xét của Ngài Và chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm chém vào thân tôi Nên nội tâm được tịch tỉnh Không có ác niệm đối với sự tàn bạo của Ngài Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm Nguyện cho tất cả chúng sanh Sớm bỏ đường tà Quay về nẻo chánh Thoát khỏi ác nghiệp Nếu quả thật tôi có thực hành hành nhẫn nhục Cầu cho thân này được bình phục như cũ Vừa nguyện xong Trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt, lan tỏa khắp nơi. Máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua ca lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây, tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa. Bèn quỳ xuống bên tiên nhân, cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự tam bảo và noi theo gương nhẫn nhục của Ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên Ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn nên nội tâm được an lạc còn chúng ta hãy nghe ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng không phân biệt được phải trái nên lắm lúc can thường luân lý bị đảo ngược như con dám hại cha chửi mẹ Vợ thù chồng, em giết anh Tớ phản chủ, đồng loại xô xát lẫn nhau Gây bao thảm cảnh Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não Trôi lăn trong dòng sanh tử trả vai Khổ đau bất tận Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân Phân bua, lý luận Dành phần phải về phía mình Người khác nói có mấy câu ta liền cướp lời, kể lễ, rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tam bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Quân dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Vì vậy, ta hãy ý thức điều đó để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư cố chấp Bất cần quan điểm kẻ khác là muốn diệt phi lý Họ sai, ta có quyền sửa Nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài Thì đừng bao giờ sân si, hành động độc tài Mà luôn luôn phải tôn trọng mọi người nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta Mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ Hành động độc tài, ích kỷ như một bạo chúa Thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình Chúng ta nên biết rằng Không thành công lớn nào trên đời Mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người Người thành công là biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác Khéo gieo giống sáng kiến của ta vào sáng kiến của người hợp tác để tìm ra tiếng nói chung. Trong luật nhà Phật gọi đó là ý kiến riêng chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế, việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai, thì đừng biến họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, hãy nhìn mọi việc bằng cặp mắt khách quan và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác. Xử sự như vậy ta sẽ bớt đi nỗi lo âu, bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm, mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ. Từ vua chúa, quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái Thậm chí cho đến những bậc tu hành Mà tâm hồn không được thánh thiện Vẫn bị nó quấy nhiễu Nghĩa là ai nói xúc phạm Hoặc có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ Thì sân si sừng sộ Phẫn nộ, nhăn mặt nhíu mày Phùng mang trợn mắt Quạo cọ, la hét, chửi mắng Đánh đập đối phương nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng dung tay lên nói chuyện với họ thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thoái hóa, đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thượng can đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Những vị ấy biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả trong giao tế hàng ngày ai không mềm mỏng thì trăm việc bất thành đến gần trăm chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng kệ khuyên mở tình yêu khắp nhân loại giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra giận nhau mấy cũng nên tha thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn hờn người tức bị người hờn ghét người người ghét không hơn chi người hòa nhau cho được vui cười hơn là thù ghét suốt đời âu lo thương người như thể chân tay ở trong thế giới hết ai sanh rầy sự tu chính ở chỗ này cho nên cần khắp nhân loài biết tu thanh sĩ muốn cho thân tâm thanh tịnh mau thành phật quả kinh pháp hoa dạy lấy từ bi làm nhà lấy nhu hòa nhẫn nhục làm y phục lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi từ bi là nước cam lồ tươi mát tưới tắt lửa phiền não nhẫn nhục như áo giáp ngăn ngừa tên độc pháp không là ánh sáng trí huệ phá tan bóng tối vô minh chấp trước ai thực hành được ba phương pháp trên để diệt trừ tham sân si tức là đã vào nhà như lai mặc y như lai và ngồi tòa như lai vậy chúng ta hãy cố gắng tu tập hành nhẫn như tôn giả phú lâu na một hôm ngài xin phật đến xứ vũ lâu na truyền đạo phật hỏi này phú lâu na Dân chúng xứ ấy rất hung ác Còn đến đó dạy họ không nghe Còn dùng lời ác mắng chửi Khi đó con nghĩ sao? Bạch Thế Tôn Con nghĩ họ là người tốt Vì chưa lấy cây, đá, đánh và ném con Nếu họ dùng cây và đá đánh ném con thì sao? Con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân Vì chưa đánh ném con đến chết Nếu họ đánh đập, đâm chém con chết thì sao? Bạch Thế Tôn Con nghĩ họ là ân nhân giải thoát Dùng cái thân bất tịnh khổ đau này Phật khen Hay lắm Con nhận được như thế Mới qua xứ đó truyền đạo được Tôn giả Phú Lâu Na Qua xứ Vũ Lâu Na giáo hóa Không bao lâu Dân chúng xứ ấy đều quy y Phật Pháp, Tăng Nên có câu Con muốn tu thì việc chi nhịn hết Nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi Mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác Con nhịn mãi dầu thân con có thác Thác thân con mà tâm trí nhẹ nhàng Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang Bằng con đọa Thầy đây ra chịu thế Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ Không sát sanh trộm cướp với tà dâm Dầu ai kia có đánh đập chém đâm Tìm cách tránh chứ không nên đáp lại Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi Lời khoe khoang hay đâm thọc dối lừa Chửi mắng người bốn nghiệp miệng khá chừa Gây nghiệp dữ đời sao câm con nhé Hòa Thượng Giác Nhiên Phật Thích Ca dạy Lấy từ bi thay báo oán Đức Lục Tổ dạy Nhẫn là công Nhục là đức Lão Tử nói Nhu thắng cương Hòa Thượng Giác Huệ nói Con hãy thương những kẻ chẳng thương con Con chớ ghét những người con đáng ghét Lời Phật dạy không lầm đâu Ôn tồn dịu ngọt sẽ thắng tất cả Những dục là phương pháp thần diệu đem lại sự an lạc cho bản thân, gia đình hòa hợp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tính, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Không nhẫn, thân bại danh liệt, gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, ban rải khắp muôn loài dạng vật sự nghiệp dâng cao người người quý mến đạo quả viên thành vậy mà có nhiều người không hiểu họ nói gặp phật thì tu gặp ma phải trừ câu nói đó không đúng giáo lý nhà phật phải nói là gặp phật thì tu gặp ma càng tu nhiều hơn quý phật tử cũng thấy khi Phật sắp thành đạo, ma dương dùng mọi cách quấy phá, nhưng Ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thậm chí cho đến đề bà Đạt Đa, nhiều kiếp đem ác tâm hãm hại. Nhưng Phật không hề oán trách, mà Ngài còn nói, nhờ đề bà Đạt Đa mà ta mau thành chánh quả. Công đức nhẫn nhục lợi ích to lớn như thế, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa? mà không thực hành Nhất là những ai đã nhiều lần bị lửa sân tàn phá tâm can gia đình sự nghiệp của mình Hãy mau mau tu tập pháp môn nhẫn này Để khỏi phải ăn năn hối hận gì nó nữa Người tu lại càng phải nhẫn hơn Vì người tu mà còn giận hờn Sắc mặt đỏ gai Giọng nói quát tháo Người chung quanh nhìn thấy kinh lờn cho dù vị đó có lão thông tam tạng, kim điển, cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa. Thế nên cổ đức dạy rằng, Ác thứ chín, lửa sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nỗi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà ngăn ngừa trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược nên loài người ở cõi thế gian dần hờn nhau thù oán dễ dàng mới có cuộc tranh tài đấu lực hơn tự đắc que quan giọng sức phải bị người hiềm khích ghét ganh thua hổ ngươi làm chuyện bất lành gây nghiệp dữ quan quan tương báo trong cơn giận kỹ gì nhân đạo giống như con cọp dữ trên rừng gặp thịt toan cấu xé tưng bừng phân từng mảnh mới là hả dạ việc được nó tâm trần thông thả ta thường lên tập tánh khoan dung thực hành đi đừng có ngại ngùng tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn và những nhịn đừng ham tranh luận khỏi mất lòng tất cả mọi người tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi vậy mới đáng tín đồ phật giáo nay ta đã quy y cầu đạo ghi gỗ là trái thuyết từ bi trong cuộc sống, chuyện buồn vui, thương ghét, giận hờn xảy ra không biết bao nhiêu lần, cũng vì vô minh lầm chấp cho ta là thật, các pháp là thật, từ đó phát sinh ra phiền não khổ đau. Trong lịch sử của nhân loại, có những trang sử đẫm máu như vào thế kỷ 20, trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới có vô số người gục ngã trên chiến trường và những nạn diệt chủng giả mang thảm khốc. Đã có hàng triệu người đã nằm xuống vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Trên thế giới có đầy dẫy những điều nghi kỵ thù hằn. Chính vì thế mới xảy ra những cuộc chiến tàn khốc, tan thương khổ đau. Tất cả đều bắt nguồn từ sân hận. Kệ tụng Chúng sanh luôn chịu trăm ngàn khổ Các bệnh luôn luôn đến não hại Giặc chết rình rập thường muốn giết Tại sao không tu lo não hại Chê bai mưu hại không nhân từ Hại người chưa được tự mang quả Ta nay là người cầu học đạo Mà sanh nóng giận não hại người Phải biết ác này tội rất nặng tật đố tự phá cội công đức tâm từ tùy hỷ sanh phước lành muốn thoát bể khổ phải tu hành bao nhiêu công đức trang nghiêm thân nếu không trì giới thiền đa văn thân tâm khổ ách không cùng tận trên đường đời để chung gai gặp gành chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng muốn cho những đụng chạm bớt đi các võ sư Nhật dạy các môn đệ phải mềm mại như cây liễu, đừng cứng như cây tùng. Nếu chúng ta không chịu mềm mại như cây liễu mà cứ nhất định cứng như cây tùng, như thế là ta đã gây ra những xung đột bất tận trong tâm, làm cho ta lo lắng, khổ sở, cáo kỉnh, rồi sinh ra bệnh thần kinh, dị ung, chẳng khác nào cây tùng cứng cỏi phải gãy đổ trước trận cuồng phong. Chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa, chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được. Là nhờ vỏ xe mềm dẻo làm cho sự va chạm trên đường dịu đi. Cũng vậy, chúng ta sống trên cõi đời đầy chông gai, thử thách, muốn vượt qua mọi trở ngại, phải mềm mại, nhẫn nại, làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta Hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây Từ bào thai ra thường chịu khổ Chúng sanh như thế chớ giận hại Nóng giận khởi lên dùng từ diệt Từ bi nóng giận không chung cùng Người nhờ từ bi nóng giận dứt Dĩ như sáng tối không chung chỗ Nếu giữ tình giới mà nóng giận Người ấy tự phá pháp lợi mình Tất cả chúng sanh là quyến thuộc Tại sao gia tăng giận đảo hại Nếu khởi nóng giận muốn hại người Chưa đến người kia trước đốt mình Thế nên thường nghĩ hành từ bi Nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh Nếu người thường nghĩ hành pháp lành Thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ Đời nay được vui sao cũng thế Được đạo thường vui ấy niết bàn nếu tâm dồn chứa điều bất thiện Tự mất lợi mình lại hại người Vì thế Chúng ta phải cố gắng nhẫn nại Từ con người cho đến con mũi, mồng, kiến ông Gió, mưa, nóng lạnh Đói khát, bệnh chết Hoan hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh Không hề than gian, oán trách Được như vậy mới mong thành công đắc đạo như Tích Đại Đức Lomasa Nagatora, hành đạo trên núi Gitiyapapata. Khi ấy nhằm mùa nắng trời nóng, nhưng Ngài vẫn ngồi tham thiền vì nghĩ rằng Nhiều kiếp ta đã đọa địa ngục, bị lửa thiêu đốt, nóng gấp muôn lần sự nóng này. Nhờ thấy được điều đó, nên Ngài kiên nhẫn thiền quán chứng đắc đạo quả A-la-hớn lại có đại đức khác đi khất thực ba ngày liên tiếp chẳng có ai cúng món gì trong cơn đói khát nhưng ngài không ngã lòng vì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp ta đã sanh làm ngã quỷ bị đói khát hơn thế này nữa nên ngài kham nhẫn dùng minh sát tuệ quán sát lý vô thường khổ não và vô ngã liền đắc quả a la hớn tích trên gũi khuyên chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối mà bỏ dở sự tu hành. Cạnh nắng mưa gió lạnh, hành hạ bước não thân, thân cam chịu không phiền, được gọi là thân nhẫn. Sự nhục mã chua cay, hoặc mắng nhiếc tồi tệ, cam chịu không chửi lại, được gọi là khẩu nhẫn. Đối trước mọi nghịch cảnh, không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhẫn, thiện pháp. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật bảo đại chúng, nhẫn hơn hết trên đời, nhẫn là đạo an vui, nhẫn thêm nhiều tiếng khen, nhẫn giàu sang được lâu, nhẫn được đầy đủ tướng tốt, nhẫn hay có oai lực, nhẫn hay thành nghề khéo, nhẫn nhiếp phục oán địch, nhẫn dẹp hết lo rầu Những được đông họ hàng Những thời được sống thọ Những là áo giáp thần Những là con thuyền to vượt bể khổ Những là liều thuốc hay Cứu sống nhiều sinh mạng Những lửa không thể cháy Những dao không thể cắt Những không thể trúng độc Những nước không thể trôi Những được thiên thần gia hộ những ngày đêm thường yên ổn những thân luôn được bình an những lãnh lấy phước báo tốt những được đến đạo lành những chẳng hại chúng sanh những xa lìa thập ác những thành tựu lục độ những được ba ngôi báo phật pháp tăng những nhục hạnh an ổn khắc phục được hận thù tiêu trừ các tai nạn hưởng nhân quả tốt lành nhờ tu hành nhẫn dục lòng từ được tăng trưởng trí đức được nâng cao đạo màu ngày tỏ ràng nói tóm lại nếu chúng ta biết nhu hòa nhẫn nhịn trước những cảnh trái ý nghịch lòng thì việc lớn quá nhỏ việc nhỏ quá không bao nhiêu phiền não, oan trái, oán thù đều hóa giải hết và hưởng được nhiều phước báo, mau thành Phật quả. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy Nếu ai xa lìa sân hận, thời thành tựu được tám món tâm pháp vui mừng. Một, không tâm khổ não. Hai, không còn sân hận. Ba, không lòng kiện tụng 4. Lòng nhu hòa ngay thật 5. Được tâm từ của Bậc Thánh 6. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh 7. Thân tướng trang nghiêm xinh đẹp Chúng sinh đều tôn kính 8. Do sự hòa nhẫn Mau sanh về cõi Phạm Thiên Đó là tám món tâm pháp hỷ duyệt Nếu ai hồi hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác sau khi thành Phật Được tâm vô ngại của Phật Người xem không chán Vô ngại là tâm tự tại Không có gì làm chướng ngại Thân hình đoan trang Đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Trời, người đều kính ngưỡng Ngược lại Ai hay nóng giận Hiện tại tự chuốc lấy âu sầu khổ quả vào thân Và làm cho gia đình đổ vỡ Sự nghiệp khó thành gây thù kết oán mọi người tránh xa kinh niết bàn nói nếu người nào tánh khí sân si khi quả báo thành thục phải xa địa ngục ra khỏi địa ngục thọ thân súc sanh làm rắn độc sư tử cột beo gấu sói mèo chồn ó diều nếu được làm người thân hình xấu xí ai nhìn thấy đều chán ghét lại nữa, trong kinh Akhaam Tisuta, Đức Phật dạy rằng Này chư tỳ kheo, có bảy sự lợi ích cho người tu Pháp hành nhẫn nại. Một, thân tâm an lạc mát mẻ. Hai, thường cởi lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh. Ba, được nhiều người hài lòng yêu mến. Bốn, không gây ác cảm với ai. Năm, không tạo tội ác, gieo nhiều phước thiện. 6. Lúc lâm chung tâm trí sáng suốt 7. Sau khi mạng chung do thiện nghiệp sanh lên cõi trời Này chư tỳ kheo Có bảy điều tai hại đối với những người không tu pháp nhẫn nại một Tánh hay tức giận nóng nảy hai Thường khởi tâm tàn nhẫn đối với người khác ba Nhiều người không hài lòng Phần đông chẳng ai yêu mến bốn gây lắm oan trái với mọi người năm tạo nên bao ác nghiệp sáu lúc lâm chung thần thức mê muội bảy sau khi mạng chung do ác nghiệp cho quả tái sanh cõi ác giới địa ngục súc sanh atula tai hại của sân nhuế như thế há chẳng ngăn ngừa lắm ư tôi thiết nghĩ không cần trình bày nhiều quý phật tử cũng thấy đâu là lợi đâu là hại Tôi cầu mong sao tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành pháp môn nhẫn dục này có hiệu quả tốt đẹp để cho cõi đời thêm phần an lạc. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lửa sân hận dập tắt, dục vọng chẳng hoành hành, căn lành càng thêm lớn, thiện pháp. 10. Không tà kiến Tà kiến là tinh tà, mong phước mê tín tà dạy chấp thường chấp đoạn chẳng tin nhân quả tội phước sống tranh đấu chết là hết không có thiên đường địa ngục tây phương cực lạc đó là tà kiến phật cấm không cho các hàng đệ tử mê tín tà kiến vì đó là nguyên nhân làm chướng ngăn thánh đạo phật chỉ cho phép các hàng đệ tử tin vào những điều chân chánh chứ không phải phật cấm chúng ta đừng tin gì hết bởi vì sống ở đời nếu ta không tin ai cả Thử hỏi làm được việc gì Trong gia đình Ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, dòng họ Không tin tưởng Cứ mãi hiềm kỵ lẫn nhau Thì có gì là hạnh phúc Xã hội như thế sẽ loạn mất Đã sống chung phải tin tưởng lẫn nhau Thì mới hòa hợp Làm nên sự nghiệp to lớn Trên việc tu hành Đức tin rất cần thiết Đó là căn bản sanh ra muôn hạnh lành Đạt đến đạo quả Giả sử trò chẳng tin thầy Phật tử không tin lời Phật dạy Biết căn cứ vào đâu để tu hành Nhờ có đức tin mạnh mẽ Chí nguyện vững vàng Mới dẹp được lòng tà ác Nên có câu Tính năng tượng dưỡng chư thiện căn Tính năng siêu xuất chúng ma lộ Có nghĩa là Lòng chánh tính nuôi dưỡng được các căn lành Vượt khỏi con đường ma Tuy nhiên đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt phân biệt giả chân hầu tránh khỏi ma đạo chịu khổ báo về sau như câu chuyện phật độ ông trưởng giả keo kiệt quay về quy y tam bảo thọ trì ngũ giới ít hôm sau ma dư muốn thử xem lòng tin của ông như thế nào nên quá ra phật đến bảo trưởng giả hôm trước ta chỉ thử ngươi đó thôi vì phật pháp chủ trương giải thoát làm cho con người được tự do Chứ đâu có bảo giữ gìn những giới luật khắc khe Ràng buộc thiệt thòi như thế Để ông hãy xả giới đi Trưởng giả lấy làm ngạc nhiên tự nghĩ Hình dung giống Phật Mà lời dạy trước sau trái ngược Nên thưa Bạch Đức Thế Tôn Con xét thấy xả giới rất nguy hiểm Nếu mọi người không giữ giới sát sanh Cứ tự do giết hại lẫn nhau Thì cõi đời sẽ diễn ra biết bao nhiêu cảnh đầu rơi, máu đổ thịt nát, xương tan, loạn ly tứ phía. Nếu ai ai cũng trộm cướp, thời còn đâu là an ninh, trật tự. Tất cả dâm loạn, còn đâu là luân thường, đạo lý, đua nhau lừa dối, còn đâu là uy tín. Cứ mãi say sưa tối ngày, thì còn đâu là nhân phẩm đạo đức. Theo chỗ xét nghị của con, xả giới rất tai hại, nên không xả giới được, mong Thế Tôn lượng thứ cho. Mà dường mấy phen lung lạc, nhưng trưởng giả khăng khăng một lòng mà dường đành biến mất. Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy người Phật tử đã nhận chân được giáo lý cho dù Phật hay Hòa Thượng nói ra mà không phù hợp với lẽ phải cũng không tin. Có lắm người thiếu trí nhận định, đụng đâu tin đó nên dễ lạc vào ma đạo. Vì thế cổ đức cảnh báo Đạo với lý từ đây nhiều chỗ phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ thì mới được thân sau cao quý nhìn phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành khuyên lê thứ làm lành ác tránh đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh khuyên dương trần sớm tránh mới màu thời kỳ này nhiều quỷ lắm ma Ráng nghe kỹ lời ta mách trước Tin không tin thì cũng mạch tình Chữ ta lắm công trình dạy dỗ Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ Ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài Mà cũng không trúng động lòng Ngài Nên cố oán phá đời mãi mãi Cổ đức còn nhắc nhở thêm Câu đạo đức bay mùi thơm lạ Muốn nếm thì phải ráng sưu tầm các đạo ta mưu khéo âm thầm dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ chúng nói xuống khuyên răng nhiều chỗ dùng phép màu lòe mắt chúng sanh ai ham linh theo nó tập tành xa cảm bẫy khó mong sống sót lấy trí xét đoán tận tường lời phật dạy gọi là chánh tín trái lại chỉ tin mù quáng là mê tín từ cổ chí kim chưa có ai tu mê tín mà thành đạo bao giờ chúng sanh chẳng rõ chánh nhân mê chấp hình tướng tin tà cầu phước thật là phi lý đức phật thuyết minh giáo lý nhân quả nghiệp báo không có vị thiên thần ông bà cô cậu nào có quyền sắp đặt an bài số phận cho ta thế mà có nhiều người không tin lời phật dạy tối ngày cứ mơ tưởng gửi gắm linh hồn vào những thế giới quyển hoặc không tự chủ được mình lúc nào cũng phập phòng lo sợ trí huệ lu mờ làm việc mù quáng như thấy con cháu bệnh hoạn tai nạn hoặc gia đình xào xáo làm ăn không được nghe nói có ông thầy bói toán ông lên bà xuống bảo tại vì bị quỷ thần cửu quyền quở phải giết heo gà dịch để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên thật là trái ngược giáo lý từ bi giống như chuyện trong kinh pháp cú thí dụ nói thuở phật có ông vua tên là hòa mặc một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi các đồng cốt song bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm Do đó, vua cho mời 200 vị bà la môn vào cung cúng dường rồi hỏi Thái hậu bệnh nặng đã lâu, không biết vì nguyên nhân gì Các bà la môn trả lời Bệnh của Thái hậu là do tinh tú sai loạn, âm dương bất hòa Vua hỏi Làm cách nào để trừ được Các bà la môn nói Nên bày lễ cầu đảo núi non, nhật nguyệt tinh tú Nơi khoảng đất trống ngoài thành phía đông và giết một trăm súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời thời mẹ của bệ hạ hết bệnh vua nghe lời liền cho người lùa voi ngựa bò dê đủ trăm loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự dọc đường tiếng than khóc kêu la gian dội khắp nơi động lòng từ đức phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông Vua Hòa mặt và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm kính mộ. Vua liền xuống xe đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi: Đại Dương định đi đâu? Vua vòng tay đáp: Mẫu hậu con Lâm Trọng Bình lương y khắp nơi trị không hết Nay con đem đứa bé và các súc vật đến đây Để tế cúng chư thiên Cầu đảo tinh tú Cầu cho mẹ con được hết bệnh Đức Phật bảo rằng Ông giết người sát vật cúng tế chư thiên Cầu đảo tinh tú Để cầu cho mẹ ông hết bệnh Là điều phi lý Giả sử ông suốt đời cực khổ Đem tất cả bò, dê trong thiên hạ ra sát sinh Để tế tự cầu đảo thì sẽ mang tội rất lớn như núi Tu Di. Thật là phí công vô ích. Đại dương nên biết, muốn có lúa ăn phải lo cày cấy, muốn sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy, kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của nhà nghèo. Chư thiên kia ở cung điện thất bảo, muốn ăn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị cam lộ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi vua hòa mặt nghe lời phật dạy thấy được lẽ đạo vô cùng hoan hỷ cho người đưa đứa bé về nhà và phóng thích các con vật muốn đi đâu tùy ý kinh dược sư dạy tin các thị tà ma ngoại đạo yêu nghiệt thế gian nói nhảm hòa phúc sinh ra sợ hãi tâm chẳng được an xem bói thấy xấu giết nhiều chúng sanh khẩn giái thần thánh cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc muốn sống lâu thêm vẫn không thể được ngu si mê hoặc mê tín tà kiến thành ra chết uổng đọa vào địa ngục không có ngày ra qua lời phật dạy chúng ta thấy gieo nhân gì thì hưởng quả nấy chớ thiên thần ông bà ai lại gia hại con cháu có nhiều người nói Nhờ cúng tế gian giái mới hết bệnh Làm ăn phát đạt Đó chẳng qua là duyên trùng hợp Nếu nói cúng cầu được Thì chẳng cần tu Và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa Gieo giống đắng, quả đắng Nhân ác tránh được chăng Làm ác chịu tội khổ Tu thiện hưởng phước lành Kinh Pháp Cú Chúng ta xem kinh Thí rõ chuyện Ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông Mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết Là vì trong quá khứ nghe lời vợ đánh đập cha mẹ Như thế chúng ta đủ biết nghiệp người nào nấy trả Không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến Cho dù đó là Phật, Thánh cũng không ngoại lệ Như chuyện cô kỵ nữ chinh gia đụng bụng du oan Nói Phật ăn ở với cô có thai khi mọi người phát hiện ra Việc đó là giả Ai cũng phiền trách cô đủ điều Nhưng đối với Đức Phật Ngài thấu suốt luật nhân quả Nên bình thản kể cho tứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp Ngài làm vua Một hôm Bá quan lâm triều Nhìn ra thấy chư vị sa môn đi cất thực Ai đấy đều hướng về đó vái chào Làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ đói Các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó Ban ngày ôm bát liêm diêm đi khất thực Trông ra vẻ từ bi Nhưng khi về chùa Họ có tình nhân, vợ con, ai biết Nói đến đây Phật bảo Cũng vì câu nói phỉ bán đó Cho nên hôm nay ta bị quả báo Của chim cha đồn bụng nói xấu ta Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả Nên có người mới quy y vài ngày gian giái cầu xin đủ thứ Nào là cầu cho được bình an, mạnh khỏe, sống lâu mua may bán đắt phát đạt giàu sang nhưng không được dư ý lại gặp toàn chuyện chẳng may liền sanh tâm phiền trách phật không linh gặp tà thuyết của tà giáo dùng bùa chú mê hoặc hay tung tiền ra mua chuộc dụ dỗ bỏ đạo liền hàng người như thế không hiểu gì về giáo lý nhân quả thời không bao giờ tồn tại trong chánh pháp phật đà có ba góc độ người ta thường bỏ đạo đó là tình cảm tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chính ta. Người chẳng có lòng trung hậu, thế gian không xài, nói chi là Phật Thánh. Họ đến với đạo, mục đích cầu danh, lợi, tình, tiền. Nếu không được lại sanh tâm hủy bán tam bảo. Thử hỏi, còn ai họ chưa, kẻ đó phải xa vào đường dữ. Kinh Tạp Bảo Tạng nói, Phước nghiệp tự ta tạo chẳng phải nhờ cúng thần mà được Phải biết tất cả phước lành đều do giữ giới, cúng dường, bố thí mà thành Chứ chẳng phải cúng cầu mà được Trong khí kinh Phật dạy Người không có chánh kiến giống như lấy cát nấu muốn cho thành cơm Chuyện đó không bao giờ có, uổng công vô ích Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy lại tin những thuyết du dơ về ngày giờ năm tháng thì không đúng chánh pháp chút nào chưa hết lại có khi vợ chồng bất hòa không biết bày tỏ cùng ai liền tìm đến thị bói họ nói nào là kỵ tuổi khắc khẩu chuyện đã xấu lại thêm bị thị bói hù dọa làm cho gia đạo càng rắc rối thêm bởi ma lực mê tín ám ảnh hết đổ thừa cung mạng tuổi tác đến nhà cửa cà ràng ông táo không còn gì để nói nữa Có nước đánh lộn, ly dị là xong Tại sao mình không dám chấp nhận lỗi Để sửa đổi Lại đổ thừa đủ thứ chuyện Ôi mê tín đến nước đó Thì không còn gì để nói Thí dụ Mình lựa ngày giờ tốt Nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối Mà không nhìn người ta Thử hỏi có tốt được không Trong nhà trên dưới Nếu biết nhường nhịn thông cảm tha thứ những lỗi lầm cho nhau thì không cần coi bói gia đạo vẫn được bình an tại sao chúng ta phải hòa vì mỗi người đều có cái hay khác nhau khi hữu sự nhờ người ta mới hoan hỷ giúp mình ngược lại căng thẳng khi cần ai mà giúp nên người xưa nói bàn tay năm ngón ngắn dài khác nhau nhưng đều sử dụng được cả đông có anh Tây có em Đồng lòng đoàn kết Thì làm việc gì cũng xong Nên có câu Hòa nhau của chất đầy kho Gây nhau chén bát Nồi ơ tan tành Thuận nhau ăn đủ mặt lạnh Nghịch nhau bụng đói Thân trần nghêu ngao Từ chỗ hòa thuận đó Nó đem lại tài lộc Làm cho gia đình được hạnh phúc Cần gì phải đi coi bói Đa số thầy bói họ nói chung chung Năm nay không được tốt Nếu có phước thì qua Không phước bị nạn Như thế Mình ráng lo làm phước Không tốt hơn là đi xem bói toán Trong khí kinh Phật nói Tất cả các pháp đều từ nhân duyên sanh Và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời Đều do nghiệp lực chi phối Chúng sanh tự gieo nhân Rồi gặt lấy quả chẳng phải trời rồng quỷ thần gây ra thiện ác kết quả riêng nhân quả lý đương nhiên làm thiện sẽ được thiện gieo giống ngọt vui yên kinh pháp cú qua lời phật dạy chúng ta thấy đối với chúng sanh ngài không bao giờ thưởng hay phạt bất cứ một ai chỉ đưa ra giáo lý nhân quả tốt xấu khổ vui tự mình tạo ra Không ai có quyền ban phước hay giáng họa Nên người theo Phật tự tin nơi mình Không bị lệ thuộc bất cứ ai Như lời Phật dạy Ta là Phật đã thành Các ông là Phật sẽ thành Đó là tự do bình đẳng Từ bi, hỷ xả, vô ngã, dị tha Thương yêu tất cả muôn loài dạng vật lại có người quan niệm sai lầm khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy tìm đối phương trả thù để người ta cho mình là thánh tử đạo được phật trời thượng đế thánh thần rước về thiên đàng cực lạc nhưng xin thưa quý vị cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo nếu giết hại người phải lạnh lấy ác báo đau thương chết thảm. Đối với Đức Phật, Ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp, lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh. Cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập, giết hại tổ thầy, ông bà, cha mẹ cho đến thân mình, cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiên liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết đó là điều chúng ta cần biết Chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình Để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo Để được ơn trên khen thưởng Phong quan tấn tước như chuyện thế gian Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả Thật là mê muội đáng thương Để cảnh giác các hàng đệ tử Trong kinh A Hàm Phật bảo Phải thực hành thiền định Quán sát thấy cho rõ các pháp Lúc thịnh khi suy Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Không có gì tồn tại mà phải bảo thủ Giết hại lẫn nhau Gây thù kết oán Nếu hiểu được như thế Chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ Không có chi bận tâm Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập Nhưng có mấy ai hiểu ra Cứ mãi giết hại lẫn nhau thật đáng buồn thay nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh mê mờ không lối thoát nên đức phật hiện thân ra đời đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ là đệ tử phước mỏng nghiệp dày sanh sao phật hơn hai mươi lăm thế kỷ trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối tẻ bây giờ chúng ta phải làm gì Xưa Phật dạy đệ tử Các con phải lấy giới luật làm thầy Thực hành bát chánh đạo Là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn Chánh niệm và chánh định Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ Phá tan bóng tối vô minh, tà kiến Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà Cho dù có cố gắng tu Cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy Người có lòng tin mà không hiểu giáo lý Thì dễ tăng trưởng du minh mờ ám Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin Thì dễ tăng trưởng tà kiến Cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành dung gươm huệ các màn si ám rải mưa bi dập đám lửa phiền pháp thân nương bát nhã thuyền niết bàn giải thoát bình yên lên bờ tại sao đức phật không cho chúng ta tin theo tà giáo vì nó không mang tính chất từ bi hỷ xả bởi thế phật tử đã quy y phật rồi không quy y quỷ thần vì quỷ thần không phải là thánh nhân Chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử Thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc, giải thoát Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi Thế mà có nhiều người tin bướng, nghe càng, thờ cúng đủ thứ Khi nhìn vào, không biết họ đạo nào Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà Bàn thờ ông bà để một bên Nếu nhà có lầu nên thờ Phật tầng trên Bạn thờ Phật chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc Nếu ai tu tịnh độ Thì thờ Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí Ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật Nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp Trên thờ Phật, kế ông bà Dưới để đồ cúng kiến Nên nhớ bàn thờ phải cho trang nghiêm Không được để tạp vật nào khác Ngoài bình bông, lư hương chân đèn, chuông Mỗi ngày cần lau quét cho sạch sẽ Đệ tử quy y Pháp rồi Không quy y kinh điển tà giáo Bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát Nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc Lại xem những sách nhảm nhí vô ích Thậm chí kinh luật đụng đâu bỏ đó Để cho mấy em bé bước xé thật đáng tiếc Xem chuyện tiền thân Phật Ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ Mình là con Phật lại xem thường giáo lý của Ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói Người nào thấy kinh sách hư rắc Sửa lại để chỗ trang nghiêm Công đức vô lượng Kinh Nhân Quả nói tay như cầm kinh và để chỗ dơ bẩn Mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế, chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật dạy. Đệ tử quy y tăng, không quy y thầy tà bạn ác. Vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa. Là Phật tử đã quy y tam bảo rồi mà không dâng lời Phật dạy là đã biến mình thành kẻ tà đạo. Tà đạo không có nghĩa là đạo khác mà những ai không nghe lời Phật dạy thờ cúng phi pháp lại tin bướng nghe càng làm điều trái ngược Phật nói người đó là tà đạo mê tín không đem đến cho ta lợi ích chi cả nó chỉ đem lại những sự băn khoăn lo âu nuối tiếc và sợ hãi khiến cho tâm trí bất an làm chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta tiền mất tật mang lại bị người trí chê cười trong tàn luận phật nói bị đọa vào cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh chuyên chở nặng nhọc chưa phải là khổ lắm cái khổ nhất là người si mê tà kiến không có trí huệ phân biệt đâu là chánh tà nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh tạo ra nhiều ác nghiệp để rồi xuống lên trong ba cõi sáu đường dây trả bất tận khổ não triền miên đó mới thật là khổ cổ đức cũng khuyên ác thứ mười đoạn chót si mê nguyên tâm tối từ thời vô thị màn vô minh che mờ căn trí nên thường kiên nhận ngụy làm chân lo huyễn thân vật chất kém hơn chẳng tìm biết tinh thần đạo đức Dịch lưới nghi đeo điều phiền phức Bình trịnh đời cực khổ tan thương Khi nói làm ít chịu suy lường Mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác Việc si mê phải nương thuyền giác Muôn việc làm chánh trực khôn ngoan Đừng bả đâu tính bướng nghe càng Làm ngu muội đọa thân uổng kiếp Ác từ xong hiện ra thiện nghiệp lóng nguồn chân phật tiếp dẫn cho trồng cây lành vị quả thơm tho tuy không thấy mà sao chẳng mất tóm lại người nào biết quay về tam bảo thân cận thiện trí thức tu hành bát nhã thực hành thiền định phát sanh trí huệ diệt trừ vô minh tà kiến thấy biết chân chánh hiểu rõ nhân quả nên không tạo tội, gieo nhiều phước lành, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Đúng như lời Phật nói, thuở quá khứ, có Phật nhiên đang ra đời, tứ chúng thời đó nhờ quy y tam bảo có chánh kiến nên đều thành Phật hết. Trong kinh Đế Thích sợ vẫn nói, nếu người nào phát tâm quy y tam bảo, người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn bởi vì oai đức tam bảo thường bảo hộ chúng sinh. Sự lợi ích của quy y tam bảo to lớn như thế, vậy mà có nhiều người nhờ căn lành đời trước nên gặp được thiện hữu tri thức khuyến khích quy y tam bảo. Họ lại trả lời rằng, quy y tam bảo mà không làm theo lời Phật dạy, tội còn hơn là không quy y. Mới nghe qua thấy có lý, nhưng cũng nên xét lại cho dù chúng ta có quy y tam bảo thọ trì ngũ giới hay không Nếu gây tạo thập ác Vẫn bị ác báo như thường Ví dụ Như có một người thì quy y tam bảo thọ trì ngũ giới Còn người kia thì không quy y tam bảo thọ trì ngũ giới Cả hai đều phạm tội giết người cướp của Khi đưa ra tòa án xét xử Cả hai đều lãnh mức án như nhau nhưng người biết quy y tam bảo thọ trì ngũ giới Nếu lỡ phạm giới Họ biết đó là sai trái Tội lỗi Ăn năn sám hối Còn người không biết quy y tam bảo thọ trì ngũ giới Họ gây tạo tội lỗi Mà không biết đó là tội lỗi Lại còn cho thế là đúng Nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác Người biết quy y tam bảo thọ trì ngũ giới thập thiện cho dù họ không giữ được trọn vẹn, nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới, còn hơn là không giữ được giới nào. Hơn nữa, cho dù họ có gây tạo ác nghiệp, bị đọa đi chăng nữa, nhưng căn lành quy y tam bảo đó không mất. Khi trả hết ác nghiệp, sẽ gặp được chư Phật và Bồ Tát cứu độ họ, thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, Chúng ta hãy dũng mạnh phát tâm quy y tam bảo thọ trì ngũ giới thập thiện Không có gì phải bận tâm lo sợ Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp Phật dạy Người công tà kiến Thời thành tựu được mười công đức sau đây một Được ý vui chân thiện Bầu bạn chân thiện hai Tin sâu lý nhân quả Thà bỏ thân mạng Chứ không làm ác ba chỉ quy y Phật, không quy y thiên thần và ngoại đạo 4. Trực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực kiết hung 5. Thường sanh nhân thiên, không xa đường dữ 6. Vô lượng phước huệ, thường tăng lên mãi 7. Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh 8. Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp 9. Kiến giải vô ngại 10. Chẳng bị các tai nạn Đó là 10 công đức Nếu ai hồi hướng về quả vô thường chánh đẳng chánh giác Sau khi thành Phật Chứng được tất cả Phật Pháp Thành tựu thần thông tự tại Ngược lại Trong Kinh Niết Bàn nói Nếu người nào si mê tà kiến hiện tại Tâm trí bất an Mê mờ làm điều tà dại não hại sanh linh khi quả thành thục sẽ đọa địa ngục ra khỏi địa ngục thọ thân súc sanh làm heo bò kiến mối nếu được làm người sanh vào nhà tà kiến đuôi điếc câm ngọng tàn tật tâm trí u mê thường mang ách nạn ưu sầu vào thân phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi không từ bỏ nó hay sao? Sở dĩ con người khổ đau tổn giảm tuổi thọ sa đọa là do không giữ giới. kinh Trường A Hàm kể, thuở mới khai thiên lập địa, cõi đất này bằng phẳng, trang nghiêm, thanh tịnh. Chư thiên cõi trời quan âm hóa sanh xuống sống bằng niệm lực. Trên thân phát ra ánh sáng, có thần túc bay trên hư không, và họ sống ở đây khá lâu. Sau đó, có dòng suối ngọt ngào trào ra giống như tô mật các vị chư thiên nếm thử thấy ngon ngọt liền muốn uống một cách say mê vì thế thân thể trở nên thô xấu mất hết thần túc và ánh sáng trên thân cũng mất luôn bấy giờ dòng suối ngọt tự nhiên khô cạn rồi sanh ra loại nấm có đầy đủ hương vị thơm tho thơm tho thơm tho thơm tho thơm tho thơm tho thơm tho thơm tho